À, và như anh em đang được quan sát trên màn hình thì em đang đứng cạnh đây là hai à, dòng sản phẩm máy phai đầu đố à, và anh em cũng được biết là máy phai đầu đố thì nó sẽ phù hợp cho những cái cơ sở nhà xưởng và những cái đơn vị kinh doanh nào mà anh em dùng để sản xuất uh, à, chia cửa thì chúng ta sẽ sử dụng những dòng sản phẩm máy phai này à, và đây thì nó sẽ có hai à, dòng sản phẩm một dòng đang thương hiệu Factor như anh em được nhìn thấy ở đây đã và dòng sản phẩm được sơn màu xanh ngọc lục bảo ở à, đây là màu thương hiệu độc quyền của công ty Factor Việt Nam à, và dòng sản phẩm ở phía bên đây mang thương hiệu Megatech và đây là dòng sản phẩm màu cà phê. Đây là dòng hàng phổ thông, dòng hàng tầm trung của công ty Factor Việt Nam. Và để giúp anh em có thể là phân biệt và nhận định rõ về hai dòng sản phẩm này, à, ngay trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu chi tiết về hai dòng sản phẩm máy pha đồ đố của công ty Factor Việt Nam. và anh em có thể được ờ, nhìn thấy ngay ở trên màn hình đây là hai sản phẩm máy pha đồ đố thay dầu nhanh à, và một bên là thương hiệu Factor và một bên là thương hiệu Megatech thì hai dòng sản phẩm này đều là sản phẩm thuộc ờ, công ty Factor Việt Nam và đều được hưởng những cái chế độ bảo hành bảo trì từ công ty Factor và anh em thấy thì ờ, dòng sản phẩm Factor như em chia sẻ sẽ được sơn hoàn toàn đó là tĩnh điện 3 lớp thân gầm và bệ mái là màu xanh ngọc lục bảo đây là màu thương hiệu độc quyền của công ty Factor Việt Nam ở còn đối với dòng hàng Megatech thì sẽ được sơn đó là màu cà phê và đây là màu của Mega và đối với dòng hàng Mega này sẽ được bảo hành 2 năm trong quá trình anh em sử dụng và dòng hàng Factor sẽ được bảo hành 3 năm và về thiết kế bên ngoài anh em nhìn thì hai dòng sản phẩm này có thiết kế ở bên ngoài tương tự như nhau thì là thiết kế thân to ở bên, bên trên là bảng điện chúng ta sẽ điều khiển hoàn toàn tụ bằng hệ thống điều khiển ở phía bên trên hết và anh em ờ, chúng ta đặt ra câu hỏi là tại sao có sự khác biệt về giá trên hai dòng sản phẩm này thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích về thiết kế bên ngoài về nước sơn thì anh em có thể phân biệt giúp em đó là hệ thống đó là sơn tĩnh điện thì đối với ờ, dòng hàng phổ thông trên thị trường à, em không nói đến dòng hàng Megatech như những dòng hàng phổ thông trên thị trường sẽ là những dòng hàng là họ sơn nhưng không phải là sơn tĩnh điện nó chỉ là sơn thường thôi à, hoặc là sơn dầu thì nó sẽ không có đảm bảo cái độ uh, ổn định cái độ bền về sản phẩm anh em dùng về lâu về dài nó không bị uh, hoen hoen rỉ và bong tróc riêng đối với hai dòng hàng này sẽ được sơn tĩnh điện hoàn toàn hết vì chênh lệch mức giá của hai dòng hàng này nó chỉ chênh lệch với nhau tầm ờ, vài triệu thôi nó cũng rất là rẻ nên em dễ dàng đầu tư và để uh, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiến lại quan sát về uh, chi tiết thiết kế ở phía bên trên để xem sự khác biệt của hai dòng sản phẩm này về tổng quan thì nó đều như nhau ở bên ngoài hết ạ à. còn uh, quan trọng là cái thiết kế cơ khí ở bên trong ạ à. Đây mời anh em xem về thiết kế mặt trên của hai dòng sản phẩm này à, và dòng hàng Factor và dòng hàng Mega. Về hai dòng sản phẩm này thì nó có chức năng đó là phai đố nhôm. Dạ. À, và đây thì à, anh em thấy đây là motor của sản phẩm máy này là máy ờ, đang sử dụng hệ thống điện một pha này thì ờ, em cũng thông tin luôn cho anh em là tại công ty Factor Việt Nam thì sẽ có cho mình những cái dòng điện một pha và ba pha nguyên bản từ nhà máy sản xuất để tùy vào cái ờ, cái nguồn điện ở nhà anh em mà chúng ta đang mong muốn sử dụng thì chúng ta có thể là lựa chọn máy một pha hay ba pha à, đây là về thiết kế của dòng sản phẩm Mega cho anh em xem ở bên đây là về thiết kế của dòng sản phẩm Factor về thiết kế của dòng sản phẩm Factor à, về bên ngoài trước anh em nha và anh em thấy là hệ thống bàn điều khiển đây hai dòng hàng thì hệ thống bàn điều khiển đều nằm ở phía bên trên hết nhưng đối với dòng hàng Factor thì bàn điều khiển sẽ được việt hóa hoàn toàn để anh em có thể thấy là các nút bấm đều được đều việt hóa hoàn toàn bằng tiếng Việt Nè. Chúng ta rất là dễ dàng sử dụng đối với dòng sản phẩm được việt hóa như thế này và trên dòng hàng Mega cũng thế dòng hàng Mega thì cũng sẽ được uh, phiên bản hay là một phần uh, tiếng Việt và một phần uh, tiếng Trung ở phía bên trên uh, tiếng Việt ở phía dưới đây để anh em cũng có thể là dễ dàng nhận định thì trên hai dòng sản phẩm này thì nó đều có nút đây đèn báo nguồn này nắp chụp bảo vệ thay đổi dao này nút uh, khởi động motor dừng motor uh, nút phai uh, nút kẹp bích tông này nút dừng này và thiết kế thì anh em được nhìn thấy thì thiết kế của dòng sản phẩm Factor thì nó sẽ được sử dụng cho mình đó là hệ thống motor với là ba cổ bi cao để anh em thấy ạ ba cổ bi cao và công suất motor đó là 3 kW và có thể là thay dao và căn cử nhanh trên hệ thống bàn điều khiển dao thì chúng ta sẽ thay vào đây đây là vị trí đặt dao đây ạ à. đây cái này là cái lẫy và anh em thực hiện thao tác thay dao nhanh thì cái lẫy này nó sẽ bật lên và chúng ta sẽ lấy con dao này ra và hai con dao khác được ờ, căng ờ, căng căng sẵn rồi chúng ta bỏ vào đây và cửa dao cũng như thế chúng ta sẽ chọn đúng cửa sau đó khóa cửa lại thì bích tông ở phía sau này nó sẽ giữ chặt cái ờ, cái chốt này lại à, nó sẽ giúp giữ chặt cố định dao cho anh em và công suất motor của dòng này hiện tại đang sử dụng là công suất motor 3 kW nha. Còn đối với dòng hàng ờ, Mega thì công suất của nó sẽ bé hơn anh em ạ. Nó rơi vào đó là 2 kg trên ờ, ờ, một cái motor như thế này. Và đây là motor điện một pha. Toàn bộ hệ thống bích tông thì anh em thấy đây. Đây là bích tông của dòng Mega đây ạ. Đây là bích tông của dòng hàng Factor. Và cả hai dòng hàng thì đều được thiết kế mặt thép Ờ, dày như nhau ờ, và được ờ, tích hợp đây là dầu làm mát để làm mát cho lưỡi cắt làm mát cho lưỡi phai để quá trình phai của chúng ta nó được êm hơn thành phẩm được đẹp hơn và bây giờ mà anh em chúng ta xem qua hệ thống tủ điện chúng ta xem tủ điện của dòng Mega trước nha và đây là thiết kế tủ điện đây anh em ạ à. à, tủ điện này là của dòng hàng Mega nha đây em quay cho anh em xem đây dòng hàng Mega Tech và đây là tủ điện đây là điện một pha đây điện một pha thì nó có hai dây ạ à. đây, điện một pha thì nó có hai dây như thế này à, đây là tủ điện đây à, tủ điện thì nó cũng đơn giản thôi anh em thấy này thương hiệu điện đây là thương hiệu điện ờ, hãng chin này gồm ờ, một cầu chì đây ạ à. một cục khởi động từ đây một áp tổng à, và đây cục ờ, rơ le và dây điện thì sẽ được đánh số thứ tự đây và dây điện sẽ cam kết cho anh em là dây điện lỗi đồng hoàn toàn nhé đây. còn đây là hệ thống hơi của dòng hàng Mega được bố trí rất là gọn gàng luôn à, và dòng hàng Factor cũng y như vậy và cũng được bố trí gọn như thế một lát thì em sẽ cho anh em xem và bên cạnh đây thì anh em thấy thì máy được uh, thiết kế đạt một cái bích tông dầu à, bê tông dầu này thì hỗ trợ cho quá trình phai đây là cái thiết kế rất là quan trọng nha anh em thì khi mà anh em phai cũng giống như là máy cắt khi mà cắt bậy lưỡi ra vào thì nó sẽ có một bích tông khí và một bích tông dầu hỗ trợ để lưỡi nó đi nó không có bị giật lắc và máy phai thì cũng như thế cái bích tông dầu này cũng hỗ trợ cho cái đường đi của lưỡi dao phai nó êm hơn và nó không có bị giật lắc nha và bây giờ thì chúng ta xem qua cái à, thiết kế tủ điện của dòng sản phẩm Factor nha À đây, anh em thấy đây ạ Đây là thiết kế tủ điện của dòng hàng Factor Để em quay ra ở ờ, phía trước cho anh em xem đi Đây là máy file Factor mà anh em vừa được xem đây nha à, Và đây là hệ thống tủ điện ạ đây tủ điện và đối với cái dòng hàng factor này anh em thấy này à, khác biệt à, so với cái dòng hàng bàn nãy là anh em thấy là tủ điện đây là nó có ờ, màu đỏ hồi nãy thì anh em thấy thương hiệu nó màu xanh là thương hiệu của hàng Chin đối với dòng hàng này thì nó sử dụng là thương hiệu DDC đây ạ ờ, và DDC là một cái thiết bị điện cao cấp hơn so với cái thương hiệu Chin ờ, và những cái linh kiện này nó sẽ đắt tiền hơn dẫn đến là cái về cái độ thiết kế từ nhà máy thì nó sẽ được bền và cái chi tiết cái chính độ bền độ ổn định của nó sẽ cao hơn so với cái dòng hàng hãng chin à, nên là về những cái chi phí của nó sẽ ờ, đắt hơn à, và cái tủ điện này thì nó không không khác gì cái tủ điện ở bên kia cả à, khác mọi cái thương hiệu cái linh kiện mà công ty Factor đang sử dụng đây à, và anh em thấy thì cái này là cái cục chống đảo pha thôi do cái dòng hàng ở ban nãy anh em xem là điện một pha nên nó không có cục chống đảo pha này nhưng nếu như nó là điện ba pha thì nó vẫn có cục chống đảo pha và cục chống đảo pha vẫn là thương hiệu hãng chin và đây là dòng thương hiệu DLC thương hiệu cao cấp của công ty Factor Việt Nam và anh em thấy thì nó vẫn được thiết kế đây là một ờ, à, cục áp tổng này một cục khởi, một cầu chì và những cái le và dây điện đây này. Anh em thấy thì nó được à, thiết kế với dây điện được bố trí gọn này. Và những cái linh kiện của nó sẽ được thiết kế đầy đủ hơn, một cách đầy đủ hơn so với là dòng hàng à, ờ, mang thương hiệu à, tầm trung đây ạ. Và đây hệ thống van điện từ đây ạ nên đây bên điện từ thì đặt thẳng ở phía dưới đây ở đây về những cái à, nó không khác biệt gì quá nhiều à, ờ, những cái bộ phận của nó vẫn có đủ nhưng về cái tính thiết kế của nó thì nó sẽ chi tiết hơn và nó sẽ có cái độ à, bền và cái độ ổn định lâu hơn đó là lý do tại sao anh em thấy là sẽ cũng có rất là nhiều các dòng hàng cái chức năng của nó đều như nhau à, nhưng cái giá cả của nó khác nhau là như vậy về à, những cái đặc tính từ bên nhà máy từ nơi sản xuất nó đã khác và nó có cái sự chi tiết của cái độ à, chính xác cái độ ổn định về lâu về dài nó cao hơn nên là nó nên là nó sẽ đắt tiền hơn nên là khi mà chúng ta mua máy thì chúng ta nên đặt ra câu hỏi là tại sao nó được cùng chức năng mà giá tiền của nó lại khác nhau ờ, và anh em nhìn ở bên ngoài thấy nó giống nhau nhưng tại sao có con đắt có con rẻ thì chúng ta hãy cùng nhau đi phân tích chi tiết ở bên trong để thấy rõ điều đó và đối với dòng này thì vẫn có hệ thống bích tông dầu đây bình dầu rất là to anh em có thể nhìn thấy ở đây là bình dầu rất là to ờ, và ở bên trong dòng này thì hỗ trợ để ờ, lưỡi phai mà như em chia sẻ ban nãy đây. và còn một điểm nữa đó là hệ thống bích tông khí em sẽ mở ờ, cái máy phai này cho anh em xem cái bích tông khí đây và đây là bích tông khí à, và anh em thấy là bích tông khí này là bích tông đúc đặc hết nha anh em à, bích tông đúc đặc này thì chắc anh em cũng biết là đặc điểm của dòng hàng Factor tại công ty Factor Việt Nam đây đây bê tông khí đẩy motor đây đó là bê tông đúc đặc và ờ, bê tông to luôn à, còn đối với cái dòng hàng mega thì nó sử dụng bê tông tâm đây là hệ thống motor ở bên trong nè đây di chuyển trên trục ray đây đây và anh em ờ, chúng ta cùng xem cái hệ thống bê tông khí bên dòng hàng mega đây chính là bê tông khí của Megatech đây anh ạ à. à, và các anh thấy thì đối với cái dòng hàng phổ thông trên thị trường thì chỉ sử dụng bê tông tâm như thế này thôi hỗ trợ cho việc đó là đẩy và chuyển gốc và đây là hệ thống mà di chuyển của trục rẫy phi ở bên trong đây này đây anh em thấy này. nó sẽ về cái chất lượng của nó thì sẽ không bằng cái dòng hàng factor đúng không ạ nhưng mà nó sẽ vẫn sẽ đảm bảo cho anh em đó là file và sử dụng hoàn thành được cái công trình của mình thì dòng hàng vector thì sẽ phù hợp cho những anh em nào yêu thích cái sự thiết kế ờ, cơ khí chính xác cái độ thẩm mỹ và cái độ bền hơn và chúng ta xem về dầu làm mát nha thì sẵn đây chúng ta sẽ xem luôn của cái dòng hàng ờ, Megatech thì anh em thấy thì ở trong đây nó sẽ có thiết kế ra một cái can đựng dầu nè ở ờ, canh này thì sẽ đựng dầu và cái canh dầu của dòng hàng này sẽ là canh canh dầu nhựa canh dầu màu trắng này anh sẽ đặt ở phía bên trong như thế này ở đây dầu thì sẽ được đựng trong một cái can như thế này nè này và can này thì à, nó sẽ trải qua một lần lọc khi cái hình chóp khi mà đưa vào đây thì nó sẽ có một cái à, hình chóp lọc ở trên cái can dầu này và đây là canh dầu của dòng hàng Vaster anh em thấy có sự khác biệt không ạ ở canh dầu của dòng hàng Vaster thì sẽ được đặt ở bên ngoài và thiết kế đây là canh nhựa màu trắng trong và anh em dễ dàng đó là quan sát được cái lượng dầu ra vào còn nhiều hay ít đặt dạ, vào đây thì nó trải qua hai lần lọc đây lọc ở phía bên trên đây và lọc ở phía bên dưới à, rất là à, tỉ mỉ và đảm bảo là dầu đưa lên là không có mạc nhôm luôn và trên đây là hai dòng sản phẩm mang thương hiệu à, Mega và thương hiệu Factor chúng ta cùng nhau xem lại một dòng về hai dòng sản phẩm này yeah. Dạ. thực ra thì hai dòng sản phẩm này chênh lệch nhau không nhiều ạ chỉ tầm vài triệu thôi thì anh em ờ, xem chúng ta cân đối để lựa chọn cho mình những cái dòng sản phẩm phù hợp và trên đây là hai dòng sản phẩm máy pha đồ đổ thay dầu nhanh thân to của công ty Factor Việt Nam à, Và những cái thông tin anh em đang thắc mắc về dòng sản phẩm à, máy pha Factor hay là máy pha Mega Hoặc là muốn được báo giá trực tiếp về hai dòng sản phẩm này Anh em có thể là liên lạc trực tiếp cho em like qua số điện thoại 0787 291 188 Hoặc là anh em có thể đến là tổng kho của công ty Factor Việt Nam Để chúng ta có thể cùng nhau xem và test máy pha đố nhôm tại kho Và mọi cái thông tin đóng góp ý kiến về những dòng sản phẩm của công ty Factor Factor Việt Nam anh em có thể là để lại bình luận ở phía dưới video đồng thời có thể để lại cho em một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh để có thể là cập nhật thêm nhiều cái thông tin mới hơn từ công ty Factor Việt Nam và một lần nữa xin cảm ơn quý anh em khách hàng xin chào và hẹn gặp lại anh em khách hàng trong những video tiếp theo